Tôi là Nam Tôi và Tùy cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học Thanh xuân của chúng tôi luôn có nhau Cho đến khi chúng tôi ra trường Sau này ra trường Thủy làm nghề gì? Thủy sẽ thi vào đại học Còn Nam Nam chắc lại không thi đâu Để tiền nuôi thị ăn học nữa chứ năm mới Thủy đầu đi học rồi Đâu đưa Nam xem nào Chúc mừng Thủy nhá Lúc nào Thủy lên phố Chắc là ngày mai Thủy lên rồi nhập học luôn Vậy thì ngày mai Nam sẽ tiện đi Thủy ở trên đấy giữ gìn sức khỏe nha Thiếu thốn gì cứ gọi về cho Nam Nam cũng vậy nha Thủy đi đây À Thủy này Nam có chút tiền dân dụng ở dưới quê Thủy cầm lên đấy ăn uống đầy đủ Đừng chơi bừa nhá Những ngày tháng Thủy lên thành phố Tôi vẫn ở nhà làm việc này việc kia Phụ hồ bốc vác Để lo cho tương lai của chúng tôi Sau một năm yêu xa Dường như những cuộc gọi tin nhắn Ít thơn và tôi quyết định lên thành phố để gặp Thủy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The person you have called is not available at the moment. Please try again later. Đó à Vâng ạ à ngày mai chắc tao phải lên thành phố gặp thị mày ở nhà lo công việc giùm tao nha ok mày cứ đi đi ở nhà tao lo cho ok Nhưng cuộc đời là trời treo Cho tôi thấy những cảnh mà tôi lo sợ Cuối cùng điều lo sợ ấy đã thành hiện thực Ai vậy em? Em không quen đến lúc cuối cùng đã trả lại bên hiên cửa vắng tành đến hôm nay em đã trao ai sao thùy lại nói vậy mình mình chia tay đi Thì biết là nam yêu thủy thật lòng nhưng thời đại bây giờ không có thể nào mà sống trong một túp lều tranh hai quả tim vàng được thì còn phải cần tiền lo cho gia đình nữa Nam cũng lo được cho Thủy mà Sau này nếu có lửa gặp lại nhau thì chúng mình coi như chưa từng quen biết những lúc tôi chán nản nhất cuộc đời Không còn tin tưởng vào cuộc sống này nữa Đúng lúc đấy Trang chốt hiếm Và tâm sự với tôi lấy lại được tinh thần Giúp tôi cuộc sống nó đẹp đẽ hơn Cảm ơn Trang vì tất cả Tôi bị người yêu chia tay Cô ấy là người tôi theo đuổi suốt 12 năm qua Hôm nay tôi lên phố thì Cô ấy theo người khác mất rồi Vậy hiện tại anh đang làm nghề gì? Tôi làm nghề thợ xây Tôi làm bên kỹ thuật xây dựng Vậy để tôi giới thiệu cho anh nha Cảm ơn cô nha Mình chia tay đi Sao lúc trước? Tôi chán cô rồi sống ra sao nước mắt thành dòng cô đơn mây che khắp bầu trời thâm tâm chi anh giờ đây nước mắt rơi người ra đi không mong không lại lại mình em lê bước bên ai không khi xưa giờ đây đã cô cô dâu đen đi cảm xúc xa lạ nước mắt thành dòng lòng đau ngồi người vẫn mong cô đơn vẫn đi sau người đàn ông như thế em đã phải đành lòng hay sao giòn nước mắt em đã cố dấu dần đi mau đừng cố xa lời để rồi sẽ lắm đi nụ cười rằng mình anh rơi vơi